Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi keo nơi mà Dũng đưa ra được những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì sau khi mà trải qua những cái chuỗi ngày thi đấu ở những cái giải đấu như là C1, C2 và C3 thì ngày hôm nay vào ngày 13 tháng 5 chúng ta lại quay trở lại với các giải đấu như là Ngoại Anh, La Liga, CA và Bundesliga và trong đó là sẽ có cả League One Thế khi mà diễn ra rất là nhiều trận đấu như vậy thì ở trong video ngày hôm nay Dũng sẽ nhận định sớm cho em một cái trận đấu ở trong khuôn khổ ngoại Anh thì đó sẽ là trận đấu của Southampton đối đầu với Fulham. Thì như em thấy trận đấu này được diễn ra vào lúc 21 giờ của ngày 13 tháng 5 năm 2023 và diễn ra trong khuôn khổ vòng 36 của giải đấu ngoại Anh được diễn ra trên chính cái sân nhà uh, ờ, Marie Stadium của phần sân đội chủ nhà Southampton thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này đội bóng bét bảng Southampton có thể giành được cái, chiến thắng hay không và giành được 3 điểm tiếp theo hay không thì anh em cùng mình đưa ra những cái má nhận định cũng như là những cái má đầu tư chuẩn nhất ở trong cái trận đấu này để có thể tham gia đầu tư và trước đó thì anh em nào mà đang xem à, video trên kênh về dùng bóng đá hay là dùng soi kèo thì có thể để lại cho chúng một đợt like cũng như là một đợt đăng ký kênh để chúng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em có thể xem và tham khảo thì ờ, trước khi mà bước vào những cái thông tin liên quan đến trận đấu thì anh em cùng mình đã qua cái kèo nhà cái ở trong cái trận đấu này được đưa ra là bao nhiêu thì hiện tại anh em có thể thấy nhà cái đưa ra mức chấp cho trận đấu này khi mà Fulham à, được thi đấu ở trong mức kèo đông và anh em có thể thấy khi mà con số không được nằm ở trên phía phần sân của đội chủ nhà Southampton thì chứng tỏ uh, trong trận đấu này nhà cái đánh giá Southampton cao hơn phần sân của Fulham khi anh em bỏ một vào Southampton thì ăn được 1.08 và cùng đó là bỏ một vào Fulham sẽ ăn được 0.82 thì kèo tài xỉu toàn trận hiện tại đang được niêm yết ở mức là 2.5 anh em bỏ một vào kèo tài ăn được 0.95 bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.93 cũng như là kèo cược chấp hiệp 1 thì cũng đang đánh giá nhỉnh hơn về phần sân của số ông tơ khi mà uh, được thi đấu kèo đồng và ờ, cũng đó là ở kèo tài xỉu hiệp 1 à, ờ, cũng được à, niêm yết ở mức là một trận hòa thì ở trên trang có một số mã kèo sớm được nhà cái niêm yết như là kèo tỷ số chính xác ở đây ở trong trận đấu này nếu mà anh em dự đoán cái trận đấu mà tỷ số sẽ là 3-2 nhưng về phần sân của Fulham thì anh em thấy anh em bỏ một vào uh, tỷ số là 32 anh em ăn lên tới là 30 cũng với đó là ở trên trang còn có những cái mã kèo khác như là cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn tỷ số chiến thắng ở à, tỷ số cách biệt ở ờ, cực thắng áp đảo đội thắng ngược dòng và cùng đó là sẽ có hai mã kèo hai mã kèo ngon ăn và dễ chơi đó là mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ thì hai mã kèo đó thì luôn luôn nhà cái sẽ niêm yết sớm từ 3 ờ, đến 4 tiếng đồng hồ trước khi trận đấu được diễn ra để anh em có thể tham gia đầu tư sau chứ hiện tại thì chúng ta chưa có những thông tin liên quan đến phạt góc cũng như là thẻ phạt ở cái mã kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này và cùng với đó hiện tại anh em nào mà còn đang chơi qua thầu qua cò chưa có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư ấy, thì anh em thể liên hệ Dũng để Dũng thể hướng dẫn anh em chơi trên trang như thế nào, đầu tư ra sao để có lãi cũng như hiện tại anh em mà chơi qua thầu qua cò ở trên trang à, cái trận này mà anh em kết Fulham anh em bỏ một vào Fulham thì ăn được 0.82 nhưng ở ngoài thầu ngoài co thì chắc chắn chỉ cho anh em ăn từ 0.7 đổ xuống mà thôi chứ không thể nào nhiều hơn được chính vậy anh em đã thiệt thòi mất một khúc rồi chưa kể anh em ạ, vô được một cái mái kèo sớm từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ khi mà anh em chưa có những cái thông tin chính xác về cái trận đấu được diễn ra với đội hình nào à, diễn biến ra sao cũng như là mục tiêu là gì như vậy rất là thiệt thòi cho anh em nếu mà anh em hiện tại mà đang chơi ngoài thầu ngoài co chính vậy mình luôn khuyến khích anh em có cho mình một trang chơi riêng còn chơi như thế nào đầu tư ra sao thì anh em có thể liên hệ qua cho chúng qua tele a cổng dũng soi kèo cũng như là số zalo đang hiện ở trên màn hình để dũng có thể hướng dẫn anh em uh, một cách tận tình nhất còn quay lại trở lại trận đấu ngày hôm nay thì anh em thấy hai đội bóng này từ trước tới giờ mới chỉ có chạm trán với nhau có 19 lần mà thôi và trong đó Southampton thắng được 7 lần và có 7 trận hòa và có là 5 trận thua chính vậy cái điều này chính là một trong những cái phần mà nhà cái đánh giá là Southampton uh, ngang bằng với Fulham ở trong cái trận đấu ngày hôm nay nhưng em thấy mặc dù cái thành tích đối đầu là như vậy nhưng mà cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì phần sân của Southampton thì trong 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chưa thể thắng và có là một trận hòa và cái phong độ thì không thể nói tới được nữa một cái phong độ rất là bạt nhược ở trong cái mùa giải năm nay còn về phần sân của Fulham thì anh em có thể thấy là đội bóng này được đánh giá ở mức là khoảng 50% khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này có cho mình là 3 trận thua và là 3 trận thắng Vậy thì hiện tại ở trên bảng xếp hạng thì hai đội này đang được đứng ở vị trí thứ bao nhiêu thì anh em cùng mình có thể xem qua ở đây khi mà phần sân của đội chủ nhà trải qua uh, 35 vòng đấu thì hiện tại chỉ có cho mình là 24 điểm mà thôi nếu mà anh em tính vị trí ra thì một trận mới chỉ có là hơn 0,5 điểm một xíu mà thôi khi mà đứng ở vị trí 20 đang cách biệt vị trí thứ 18 là Leicester City cách biệt với 6 à, điểm số và cách biệt với vị trí thứ 15 là West Ham là khoảng 10, à, khoảng là 9 điểm số vậy thì ở trong trận đấu này cái mục tiêu của Southampton chắc chắn là phải thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ để có thể vào cái nhóm để trụ hạng ở trong mùa giải năm nay còn phía phần sân của Fulham thì đang đứng ở vị trí thứ 10 sau khi mà trải qua là 35 vòng đấu thì đang có cho mình là 48 điểm và cái hiệu số bàn thắng bàn thua thì anh em thấy ở đây là sẽ có 50 bàn được ghi và có 49 bàn để bị thủng lưới ở trong mùa giải năm nay và anh em có thể thấy cái hàng công cũng như là hàng thủ của phần sân của Southampton ở trong mùa giải năm nay thì hoàn toàn không được đánh giá cao khi mà ở trong 35 trận đấu đã diễn ra thì để thủng mới lên tới là 64 ờ, bàn trong khi hàng công cũng chỉ ghi được 31 bàn thắng mà thôi còn bên phía phần sân của Fulham thì đang ờ, được đánh giá nhỉnh hơn khi mà hàng công của họ thì cũng đang đã ghi được 50 ờ, bàn thắng sau khi mà trải qua là 35 vòng đấu và cái hàng thủ thì chỉ để thủng lưới là 49 bàn thì ở trong trận đấu này mục tiêu của Southampton thì chắc chắn là uh, phải giành được điểm để thoát ra khỏi nhóm cầu này đó và tránh cái nguy cơ bị xuống hạng còn uh, cái phần sân của Fulham ấy thì chắc chắn là đang muốn cái cải thiện cái vị trí của mình ở trên bảng xếp hạng để có thể vào cái nhóm an toàn hơn thì anh em có thể xem qua cùng mình ở trong những trận đấu gần đây mà hai thằng này thi đấu ở trên cái đấu trường ngoại Anh thì phần sân của đội chủ nhà là Southampton thì trong 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chưa biết mùi chiến thắng là gì khi mà có tới là ba trận hòa và còn lại là có 7 trận thua thì những trận thua gần đây nhất thì anh em có thể thấy là thua rất là cách biệt uh, thua với Newcastle với tỷ số là 3-1 thì không ờ, có không có thể là không nói đến nhưng mà thua với uh, Nottingham Forest với tỷ số là 4-3 ở trong trận đấu này thì khi mà uh, để Nottingham Forest đâm tới là bốn bàn thắng vào lưới của mình thì anh em có thể xem qua cùng mình ở trong những cái trận đấu này thì nhà cái sẽ đưa ra cái mức cược chấp là bao nhiêu khi mà phần sân của đội chủ nhà Nottingham Forest đưa ra mức chấp là 0.5 và đã thắng được cái kèo châu Á ở trong trận đấu này khi mà anh em thấy một số bàn thắng được ghi sớm ở phút thứ 18, 21, 25 và 44 thì ở trong trận đấu này thì có lên tới cái những cái quyền kiểm soát bóng cũng như là các thông tin về cú sút thì đều thuộc về phần sân của Southampton nhưng mà đội bóng này chỉ ghi được 3 bàn thắng vào lưới phần sân của uh, Nottingham Forest mà thôi cũng như ở trong trận này chỉ có gồm có là 13 phạt góc cũng như là chỉ một thẻ vàng được đưa ra ở trong trận đấu này mặc dù trận đấu này có rất là nhiều bàn thắng còn về cái trận đối đầu với Newcastle thì khi mà uh, thua với Newcastle với tỷ số là 3-1 thì ở trong trận đấu này nhà cái đưa ra mức chấp là 1.75 và đã thua cái nửa kèo châu Á ở trong trận đấu này cũng như anh em thấy cái uh, phần thống kê đây thì trong trận đấu này thì uh, phần sân của Southampton chỉ cầm bóng được 37% mà thôi cũng như là đưa ra được 4 cú sút nhưng mà lại ghi được một uh, bàn thắng vào lưới của phần sân của Newcastle ở trong trận đấu này còn về cái thông tin phạt góc thì anh em thấy ở trong trận đấu này cũng sẽ có là 13 phạt góc cũng như là à, 5 thẻ vàng được đưa ra vậy thì còn một cái trận à, thua trước đó nữa là thua 1-0 trước Burnmouth thì ở trong trận đấu này thì phần sân của Southampton được thi đấu với mức là kèo đồng và thua cái kèo châu Á trong trận đấu này khi mà tỷ số là 1-0 và cùng đó. Ở trong trận đấu này là một trận ờ, đấu có ít thẻ phạt được đưa ra khi mà chỉ có là ba thẻ vàng cùng với đó là 10 phạt góc. Còn về phần sân của Fulham ở trong trận đấu này thì trước khi mà có trận đấu đầu với Southampton thì ở Lượt trận gần đây nhất là đội bóng này có cho mình chiến thắng 5-3 trước Leicester City và trong 10 trận đấu gần đây nhất thì phần sân của Fulham cũng chỉ nhỉnh hơn à, Southampton một chút mà thôi khi mà chỉ có cho mình là 3 chiến thắng, à, một trận hòa và cùng đó là 7 trận thua thì anh em cũng thấy là phần sân của Fulham thì có những trận thua trước những đối thủ mạnh hơn như là Aston Villa, à, Man City cũng như là Liverpool con trận đấu gần đây nhất khi mà đối đầu với một đối thủ yếu hơn đó là Leicester City đã, thì đã thắng với tỷ số là 5-3 ở trong trận đấu này thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì cũng là một trận đấu được thi đấu với mức là kèo đồng nhưng mà tỷ số và tổng số bàn thắng được lên tới là 8 bàn cũng như là anh em thấy ở trong trận đấu này mặc dù rất là nhiều bàn thắng nhưng mà chỉ có là 9 phạt góc cũng như là ba thẻ vàng được đưa ra vậy thì còn trận đấu trước đó khi mà thi đấu với à, Liverpool thì anh em có thể thấy ở trong cái trận đấu này thì nhà cái sẽ đưa ra mức chấp lên tới là 1.75 cho Liverpool nhưng mà Liverpool đã thua ấy kèo châu Á trong trận đấu này luôn khi mà những cái thông tin về phạt góc như là kèo thẻ trong trận đấu này thì lại không có một cái thẻ vàng nào được đưa ra hay là thẻ đỏ và cũng đó là trong trận đấu này sẽ có là 12 phạt góc thì đã ăn đậm đà má kèo tài góc ở trong trận đấu này còn về cái trận đấu trước đó khi mà đối đầu với à, Man City ở trên chính cái sân nhà của mình thì anh em có thể xem qua cùng mình ở trong trận đấu này thì Man City đưa ra mức chấp là 1.5 và thua cái kèo châu Á ở trong trận đấu này khi mà cái à, bàn thắng đầu tiên được ghi ở trong trận đấu này là do công của Erling Haaland ở phút thứ ba thì ở trong trận đấu này khi mà đối thủ của phần sân của Fulham là một đối thủ mạnh hơn khá là nhiều thì lại không có một cái quá nhiều phạt góc được đưa ra cũng như là thẻ vàng được đưa ra trong trận đấu này khi mà chỉ là có là 7 phạt góc cũng như là 4 thẻ vàng còn về những trận thắng thì anh em thấy là trận thắng 2-1 trước uh, Leeds United và trận thắng 3-1 trước Everton còn uh, về cái lịch sử mà đối đầu của hai này có đối đầu với nhau ấy, thì ở trong khoảng là 4 trận mà hai này gặp nhau ở trên đấu trường ngoại hạng Anh và cùng với đó là uh, anh ngoại hạng Anh cúp ấy, thì anh em thấy thì ở cái lượt trận gần đây nhất khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình thì Fulham có trận thắng là 2-1. Còn trước đó khi mà thi đấu ở trên sân khách của phần sân của Southampton thì Fulham thua với tỷ số là 3-1. Còn ở cái à, trận đấu mà thi đấu ở trên cái à, giải đấu à, Carabao Cup ấy, thì uh, Fulham đã để thua với tỷ số là 1-0 thì anh em cùng mình xem qua trong những cái trận đấu này nhà cái sẽ đưa ra mức chấp là bao nhiêu và mã kèo là gì thì ở trong trận đấu này thì Fulham thắng với tỷ số là 3-1 2-1 khi mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình và nhà cái đưa ra mức chấp là 0.5 anh em có thể thấy những cái thông tin liên quan đến phần góc thì sẽ có là bốn góc ờ, về phần sân của mỗi bên cũng như là một thẻ vàng được đưa ra vậy thì còn trận đấu trước đó khi mà thi đấu với Southampton thì anh em thấy là ở trong trận đấu này thì nhà cái đưa ra mức chấp cho Southampton là 0.5 khi mà ở trong trận đấu này thì phần sân của đội chủ nhà thì kiểm soát bóng ít hơn nhưng mà có nhiều cú sút hơn và có là 7 cú sút nguy hiểm khi mà bên phía phần sân của Fulham thì chỉ có 3 cú sút nguy hiểm mà thôi chính vì vậy cái việc mà đội bóng này chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới của đối thủ là một điều hiển nhiên cũng như là về cái thông tin phạt góc thì sẽ có là 11 phạt góc được đưa ra ở trong trận đấu này và là một thẻ vàng còn về một trận đấu trước đó với tỷ số là hòa không đều thì như em thấy là trong trận đấu này thi đấu trên chính cái sân nhà của Fulham và cũng là thi đấu kèo đồng thì ờ, không có bàn thắng nào được ghi ở trong cái trận đấu này cũng như là không có quá nhiều thẻ hay là phạt góc được đưa ra khi mà sẽ có là 9 phạt góc cùng đó là hai thẻ vàng được đưa ra ở trong trận đấu này mà thôi còn về cái trận đấu mà thì ở trên cái giải đấu ờ, Carabao Cup ấy thì anh em có thấy uh, ờ, Southampton thắng với tỷ số là 1-0 ở trong trận đấu này khi nhà cái lại đưa ra mức chấp cho Southampton là một trái hoặc à xin lỗi em là uh, ờ, 0.5 khi mà hai đội hình mà hai đội bóng sử dụng đều là 4222 ở trong trận đấu này con ve những cái thông tin như là kiểm soát bóng hay là uh, những cái nhiều đưa ra nhiều cú sút hơn hay là phạt góc thì hầu như đều thuộc về phần sân của Southampton ở trong trận đấu này nhưng mà trận đấu này chỉ có 8 phạt góc được đưa ra cũng như là bốn thẻ vàng và anh em có thể thấy là một con số thống kê được đưa ra ở đây khi mà hai này chạm chán với nhau thì sẽ có là 5 trên 5 trận đấu gần đây nhất là có ít hơn 4,5 thẻ còn về cái trận à, uh, 6 trên 8 trận đấu gần đây mà hai này chạm chán với nhau thì sẽ có là ít hơn 10,5 góc cũng như cái việc mà tính ra liên lẻ từ từng cái thằng thi đấu riêng á, thì phần sân của Southampton thì 5 trên 7 trận đấu gần đây nhất thì sẽ có ít hơn 4,5 phạt góc cũng như là 8 trên 10 trận đấu gần đây là có ít hơn 4,5 thẻ. Vậy những cái thông tin như vậy mà mình vừa đưa ra cho anh em xem như là bảng xếp hạng cũng như là cái thành tích thi đấu gần đây thì anh em có thể xem qua và liệu rằng ở trong trận đấu này thì à, mã kèo nào sẽ là mã kèo anh em nên đầu tư ở trong trận đấu này thì ở trong cái trận đấu này thì mình sẽ đưa ra cho anh em mã kèo là Fulham được thi đấu là kèo đồng à, trong ở trong cái trận đấu này Mặc dù ở trong thành tích thi đấu phần sân của Fulham không được nhỉnh hơn phần sân của Southampton là bao nhiêu nhưng mà cái phong độ hiện tại của Southampton thì đang thể hiện rất là kém cỏi ở trong mùa giải năm nay ở phía bên kia chiến tuyến là Fulham thì đang ờ, có một phong độ tốt hơn khá là nhiều khi mà ở trận đấu gần đây nhất là Fulham thắng Leicester City với tỷ số là 5-3 cũng như là khi mà chạm trán với Liverpool hoặc là Man City hay là Aston Villa thì đều để thua với tỷ số cách biệt là một bàn mà thôi cũng như là cái việc mà Southampton thi đấu trên chính cái sân nhà của mình khi mà gặp những cái đối thủ uh, không quá mạnh thì cũng để thua rất là cách biệt khi còn phần sân của Fulham thì anh em có thể thấy mặc dù uh, thi đấu ở vị trí là sân khách có những trận thua nhưng mà đều là những cái đối thủ mạnh như là Liverpool, Aston Villa hay là uh, ờ, MU cũng như là ở trong cái trận đấu ngày hôm nay thì uh, mục tiêu của Fulham chắc chắn là sẽ có điểm và có thể vượt qua vị trí thứ 9 là Brentford ở trong cái trận đấu này và phần sân của Southampton thì uh, đang đứng ở vị trí thứ 20 thì cũng không còn nhiều hy vọng để thoát ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chính vì vậy mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo tham khảo ở trong trận đấu này. Trước hết là má kèo uh, ờ, Fulham được thi đấu kèo đồng ở trong trận đấu này còn về cái mã kèo khác thì mình sẽ đưa ra cho anh em thêm mã kèo là mã kèo tài góc ở trong trận đấu này mặc dù mình chưa có thông tin là nhà cái sẽ đưa ra mức mã kèo tài xỉu phạt góc ở trong trận đấu này là bao nhiêu nhưng mà mình vẫn đưa ra cho anh em mã kèo tài góc ở trong trận đấu này là bởi vì ở trong trận đấu này Southampton chắc chắn sẽ thi đấu uh, một cách sống còn với uh, phần sân của Fulham để có thể thoát ra khỏi nhóm cần đèn đỏ trong cái mùa giải năm nay để có thể trụ hoạn ở trong cái mùa giải này chính vì vậy ở trong trận này một là sẽ có rất là nhiều bàn thắng hoặc là có rất là nhiều uh, phạt góc được đưa ra ở trong trận đấu này chính vì thế mình mới đưa ra cho anh em cái mã kèo là tài góc ở trong cái trận đấu này mặc dù chưa biết là nhà cái sẽ niêm biết mã kèo tài góc là bao nhiêu và đây là hai mã kèo mình đưa ra cho anh em tham khảo ở trong cái trận đấu này để anh em có thể xem và tham khảo chứ thật sự là mình chưa khuyến khích anh em đầu tư theo cái à, hai mã kèo mình đưa ra trên video bởi vì à, đây là video mình nhận định sớm từ 10 đến 15 tiếng trước khi mà trận đấu được diễn ra thì à, khi mà mình có những thông tin chính thức về đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra thì mình sẽ chốt cho anh em mã kèo lên là tele a còng sung kèo cũng như là số zalo đang hiện ở trên màn hình để anh em có thể uh, đầu tư với những cái mã kèo ngon này mà chắc ăn hết hơn á còn hiện tại thì uh, má kèo này chưa phải là thông tin cuối cùng mình đưa ra cho trận đấu này có thể bây giờ mình đưa ra mã kèo là full half được uh, thi đấu kèo đồng nhưng mà có thể uh, vào từ 10 đến 30 phút mình lại đưa ra cho anh em mã kèo là ờ, uh, tơ được chấp thì sao chính vì vậy hiện tại anh em nào mà chưa có cho mình một nhóm chơi cũng như là uh, một người quân sư có thể đưa anh em về bờ ấy, thì anh em có thể liên hệ cho dũng qua tele a còng dũng sụt kèo cũng như là số zalo đang hiện ở trên màn hình để dũng thể uh, đưa anh em vào nhóm và đưa cho anh em một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư và không liên quan gì đến bọn thờ bọn cò bên ngoài để các em uh, đầu tư bao nhiêu nhận lại được bấy nhiêu và về bờ một cách nhanh chóng nhất thì video ngày hôm nay chúng nhận định về trận đấu giữa sông tơn đấu đầu với Fulham ở trong cái giải đấu ngoại Anh để anh em có thể xem và tham khảo. Và Dũng xin phép kết thúc video tại đây. Chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo anh em đầu tư.